ba bà cháu chết đuối thương tâm. Thưa quý vị, tối qua một lãnh đạo của ban nhân dân thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng Đắk Lắk cho biết, tại địa phương này xảy ra vụ ba bà cháu chết đuối. Nạn nhân là bà Hờ Viên Mơ Lô, sinh năm 1965 và hai cháu Hờ Sơn Ra, sinh năm 2008 và Hờ Soka, sinh năm 2011, cùng trú Buôn Ơ, thị trấn Krông Năng. Đầu giờ chiều, bà Hồ Phiên cùng hai người cháu ra hồ Thủy Lợi Đà Lạt thuộc Buôn Ơ mò bắt ốc bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ốc, ba bà cháu trượt chân rơi xuống vùng nước sâu chết đuối. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân trong buôn đã lặn mò tìm vớt các nạn nhân. Các cháu Hờ Soka và Hờ Sơn Ra đã được tìm thấy trước, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Khoảng 10 phút sau, người dân cũng tìm thấy thi thể của bà Hờ Viên. Theo lãnh đạo của ban nhân dân thị trấn Crong Năng, Ba nạn nhân này thuộc hộ nghèo và cận nghèo của địa phương, cuộc sống khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn là 6 triệu đồng.